thôi chẳng còn gì nữa tình chỉ là mộng mơ khi bao ngày tháng loay hoay vốn bao thương nhìn đâu cũng thấy hiện lên bóng hình một người anh từng yêu không lý trí thôi chẳng cần hơn rồi cứ mặc dòng đời trôi bao nhiêu phiền muộn theo mây bay cuối chân trời sau nước mắt vội quay lưng đi nhạt nhòa đôi mi vì anh đã thấy em cùng ai khẽ môi chào môi cả thế giới bông hoa màu đen anh cố gắng vì em bao nhiêu mà nào ai hay vì sao em nỡ vô tình đánh mất tình yêu ta đã gầy dựng trong bấy lâu thôi chẳng còn gì nữa chỉ là mộng mơ cô dấu nước mắt vội quay lưng đi nhạt nhòa đôi mi vì anh đã thấy em cùng ai khẽ môi trả môi cả thế giới bông hoa màu đen anh đã cố gắng vì em bao nhiêu mà nào ai vì sao em nỡ vô tình đánh mất tình yêu ta đã gây dừng trong bấy lâu